Tri ân năm mới với chương trình Mua một tặng một duy nhất trong ngày 10 tháng riêng chỉ có tại vàng bạc Kim Dung 30A đội cấn. Mua vàng thần tài, nối dài may mắn. Ngay thần tài mùng 10 tháng riêng này, vàng bạc Kim Dung 30A đội cấn đặc biệt đưa ra chương trình tri ân đầu năm mua một tặng một áp dụng cho tất cả khách hàng mua bất kỳ sản phẩm nào tại Kim Dung trong ngày hôm nay. Như một lời tri ân sâu sắc gửi đến những khách hàng đã luôn tin tưởng và sử dụng dịch vụ của vàng bạc Kim Dung trong suốt thời gian vừa qua. Còn chân chờ gì nữa, hãy đến với Kim Dung để không bỏ lỡ cơ hội mua một tặng một duy nhất có 102 trong năm 2023 này.